Chào con, thầy cho chúng ta lại gặp lại nhau trong chuỗi bài giảng tiếp theo của thầy Lê Hải Trung và toleha.vn Hôm nay chúng ta sẽ học sang chương 3 của hình học 7 Và bài đầu tiên đó là bài liên hệ giữa cạnh và một góc trong tam một tam giác Các con cùng lấy sách vở ra ghi bài với thầy Phần một là mã như mọi khi lý thuyết Một nhỏ quan hệ giữa góc và cạnh trong một tam giác quan hệ giữa góc và cạnh trong một tam giác chúng ta hôm nay sẽ xem với hai tam giác bất kỳ như này thầy sẽ đo độ dài cạnh đo độ dài góc xem nó có quan hệ gì không các con nhé nhìn đây các con hôm nay thầy sẽ dùng hai công cụ đó là tốc độ đây cái đó là hơi xấu một tí và thước thẳng đầu tiên thầy sẽ dùng thước thẳng thầy đo cạnh AB trước đây thầy đo cạnh AB thầy đo cạnh trước nhá thầy đo cạnh AB này thầy sẽ đo cạnh AC rồi so sánh với nhau so sánh AB AC trước đây thầy đo cạnh AB thầy đo được 27 cm cạnh AC Tôi đo được 37 cm. Có nghĩa là thầy có AB bé hơn AC. Đấy chưa? 27 bé 37 rồi đúng không? Và bây giờ các con nhìn này. Cạnh AB này đối diện với cạnh AB là góc C. Thầy sẽ đi đo góc C. Đối diện với cạnh AC là góc B, tên đó góc B. Xem như thế nào. Thế dùng đo độ thì đo. Đây là tâm thước trùng với đỉnh B góc 0 độ đi qua BC. Thế đo chỗ này, vòng trong 20, 40, 60, 70. Vậy C của thầy được 70 độ. BB thì sẽ phải đo nhầm đây là B là 70 độ Đấy đo nhầm một tí được chưa Tiếp là C Đặt vào đây Rồi Thế đó C là 40 độ Có nghĩa là C Nhỏ hơn B Vậy các con nhìn nhá cạnh AB nhỏ hơn cạnh AC thì cái góc đối diện của nó cũng nhỏ hơn cái góc đối diện của nó. Có nghĩa là sao? Góc đối diện của cạnh AB là góc C sẽ nhỏ hơn góc đối diện của cạnh AC là góc B. Đó chính là nội dung của định lý 1 ngày hôm nay. Các con ghi vào cho thầy định lý 1. Trong một tam giác góc đối diện cạnh lớn hơn thì góc lớn hơn trong một tam giác góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn vậy các con có hiểu đơn giản này cạnh càng dài thì góc đối diện càng lớn cạnh AB ngắn hơn cạnh AC thì góc đối diện của cạnh AB sẽ nhỏ hơn góc đối diện cạnh AC. Có nghĩa là góc C sẽ nhỏ hơn góc B. Đó, đấy là nội dung của định lý 1. Để so sánh góc khi biết cạnh. Cạnh càng lớn thì góc càng to. Vậy bên này, đây là một tam giác tù. Thì cái cạnh dài nhất sẽ là cạnh NP ứng với góc tù vậy chúng ta từ ngược lại liệu góc càng to thì có phải cạnh càng dài trong một tam giác không góc càng to cạnh càng dài nhìn trực quan thầy cũng thấy dài hơn không cần đo luôn đúng không không cần đo luôn góc càng to thì cạnh đó chính là nội dung của định lý thứ hai. Định lý thứ hai các con chép vào vở cho thầy. Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. Cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. Góc lớn, cạnh lớn. Được chưa? Góc nhỏ, cạnh nhỏ. Vậy các con phải nhớ cho thầy. Nội dung của hai định lý này hiểu lôm la như sau. Cạnh càng dài thì góc càng lớn, mà góc càng lớn thì cạnh càng dài. Nhớ chữ đối diện. Cạnh càng lớn thì góc đối diện càng lớn. Cạnh càng dài thì góc đối diện càng to. Vậy chúng ta có thể so sánh được góc khi biết cạnh. Chúng ta có thể so sánh được cạnh khi biết góc. Về để tường minh hơn hai định lý một hai này, thầy trò chúng ta sẽ đi chứng minh nó nhá. Nào các con nhìn. Đây, thầy xét một tam giác ABC, thầy chứng minh định lý một có cạnh AB nhỏ hơn cạnh AC. Thầy sẽ chứng minh rằng góc B lớn hơn góc C. Như sau, thầy sẽ kẻ phân giác góc A Tất nhiên rồi, Kẻ phân giác sẽ bằng thức thẳng hai này. Phân giác này cắt cạnh BC tại điểm D. Và trên cạnh AC thầy sẽ lấy điểm E sao cho AB bằng Các con nhìn cho thầy. Bây giờ thầy sẽ chứng minh cho thầy các con thấy AB mà nhỏ hơn AC thì B phải lớn hơn C. Vì góc B là góc đối diện của cạnh AC và góc C là góc đối diện của cạnh AB. Các con sẽ chứng minh cho thầy, các con nhìn này, thầy sẽ xét cái tam giác ADB và tam giác ADE có đây một hai A1 bằng A2 AD chung và cái AB bằng với AE theo giả thiết cách dựng cách dựng của mình vậy thì suy ra được cái tam giác ADB bằng tam giác ADE theo điều kiện cạnh góc cạnh vậy thầy sẽ suy ra được góc B bằng cái góc Bây giờ Thầy cần chứng minh Nó lớn hơn góc C mà Thầy quên cái viết cái mẫu Bây giờ con nhìn nhá Các con quan hệ cho thầy cái góc AED và góc C Thì cái góc AED Có cái góc AED của mình đấy Chính là góc ngoài Là góc ngoài đỉnh E của cái tam giác mà chúng ta đã biết rồi đúng không? Góc ngoài thì sẽ lớn hơn hai góc trong không kể với nó. Có nghĩa là cái góc AED của mình sẽ lớn hơn góc C. Vậy B sẽ lớn hơn C. Đó, thầy vừa chứng minh cái định lý một cho các con. Và cái việc chứng minh định lý hai cũng tương tự. Thầy chứng minh một định lý cho con hiểu thôi. Cái việc chứng minh này con có thể chép vào cũng được. Không chép vào cũng không sao nhá. Hiểu đã. Và nhớ thật kỹ cho thầy trong bài học ngày hôm nay. Bài số 1 của cái chương 3 này. Nhớ cho thầy. Trong một tam giác cạnh càng dài thì góc đối diện càng lớn. Nhớ nhé. Và ngược lại của nó, cạnh đối diện với góc càng lớn thì góc càng lớn. Nào, nhầm lại cho thầy định lý một Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn. Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. Đấy là nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng ta sang phần hai nhỏ. Chào con, chúng ta tiếp tục sang phần hai nhỏ. Mở rộng bài toán. Mở rộng nha. Chú lên màn hình cho thầy. Mở rộng như sau. Ở phần 1 thì chúng ta chỉ xét trong một tam giác. Nhưng phần 2 này các con nhìn này. Nếu hai tam giác có cặp cạnh tương ứng bằng nhau nhưng góc xen rẽ không bằng nhau oh, nếu hai tam giác có hai cặp cạnh tướng bằng nhau nhưng góc xen giữa không bằng nhau thì đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn hơi khó hiểu nhỉ thầy vẽ hình ra nhá đây thầy vẽ tam giác ABC và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy nếu AB bằng A phẩy B phẩy được chưa hai cặp cạnh nướng bằng nhau mà tiếp này BC bằng B phẩy C phẩy đây nếu hai tam giác này có hai cặp cạnh tướng bằng nhau đây đây cạnh AB này bằng cạnh A phẩy B phẩy cạnh BC này bằng cạnh B phẩy C phẩy thì thì sao như này đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn có nghĩa là nếu thầy có góc ABC nhỏ hơn góc A phẩy BC thì cái gì thì đối diện lớn hơn thì AC sẽ nhỏ hơn A phẩy C phẩy. Nó vẫn giống hệt như định lý một nhưng khi áp dụng với hai tam giác. Nhớ nhé còn nhé. Hai tam giác mà có hai cặp cạnh bằng nhau, góc xen giữa càng lớn thì cạnh đối diện càng lớn. Được chưa? Và tiếp theo lại một cái nữa đó là vẫn cái cặp cạnh bằng nhau và cạnh càng lớn thì góc đối diện càng lớn đó là nội dung của cái mở rộng này các con ghi vào vở và thuộc luôn cho thầy hai tam giác có hai cặp cạnh bằng nhau thì ta sẽ so sánh được góc xen giữa với cạnh còn lại góc càng lớn thì cạnh càng lớn góc nhỏ thì cạnh nhỏ đó là nội dung phần mở rộng vậy tổng kết bài học ngày hôm nay các con phải nhớ cho thầy định lý một, định lý hai và phần mở rộng này nữa các con nhé nào chúng ta sẽ sang clip tiếp theo cùng nghiên cứu các dạng toán và bài tập liên quan đến bài môn này các con.